các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách à, submit app lên trên à, Play Google.com trên Play Store thì à, trước hết các bạn mở Play Google.com ra thì các bạn vào trong cái phần là Create an Application các bạn nhấp chọn icon này rồi sau đó là nói ừ, tạo ra một cái bảng là Create an Application các bạn chọn ngôn ngữ đó là uh, tiếng Anh English uh, Ok trong cái phần title thì chúng ta sẽ gọi uh, điền một cái title của một cái app của mình nội dung title này thì uh, tôi cũng đã nói uh, trước ở cái bài trước rồi uh, chúng ta sẽ đặt title làm cho cho ngắn gọn và xúc tích và tối ưu được cái um, sale ở trên Play Store thì trong phần này thì mình sẽ uh, mình sẽ điền một cái Ừ. một một cái mẫu title như thế này đây là một cái title một cái tên app của của các bạn ha ok sau khi các bạn điền xong thì các bạn chọn create thì phần uh, title thì, uh, tối đa của title là nó gồm có 50 ký từ thì các bạn làm uh, cố gắng điền cái title đừng có quá 50 ký từ à, cả khoảng uh, à, 30 đến 50 là ok à, trong phần uh, short description uh, price là trong cái phần ờ, là cái title ờ, gọi là action script ngắn thì diễn tả ngắn gọn uh, trong cái um, app của mình inside của app của mình như thế nào thì uh, trong cái phần uh, short description, uh, description này nó gồm có 80 cái từ uh, maximum thì các bạn uh, làm trong uh, phạm vi này thôi để tối ưu hóa những cái ký guộc ha thì trong phần này mình sẽ demo đó là cái um, short description này mình dạng vào đây đó cái khoảng là 40 50 ký tự trong phần à, full description thì à, chúng ta sẽ diễn tả hết tất cả những cái nội dung của cái à, app cái insight của app và game uh, sẽ có những cái gì những cái filter những cái chức năng ha um, trong phần này thì mình sẽ có một cái um, full description strip màu đây thì trong cái full description strip màu um, chúng ta sẽ copy đa dạng vào đây ok thì trong phần uh, Dyson ờ, phương uh, Dyson màu này thì mình giới thiệu sơ qua à, trước hết đó là một cái um, cái cái dòng uh, văn bản cái đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tổng quan của một cái uh, ứng dụng như thế nào và trong cái tổng quan này chúng ta sẽ bôn đen uh, đồng hết tất cả những cái cái dòng chữ này và bằng những cái ký từ đặc biệt uh, này Đây. uh, còn về phần uh, phần ờ, phần phần thân thì chúng ta sẽ có những cái ờ, mỗi cái chức năng thì chúng ta sẽ có những cái ờ, hàng những cái câu bôn đen như thế này để nhấn mạnh những cái chức năng của cái app để tối ưu cái keyword và nó rõ ràng hơn ở trên cái phần layout bộ cục của full description Đấy. và chúng ta sẽ sẽ dạng vào ở trong cái phần full description này sau khi chúng ta sẽ dạng xong điền xong chúng ta kéo xuống và trong cái phần uh, ờ, phone này thì chúng ta sẽ um, profile thì đây là cái phần chúng ta sẽ uh, import những cái uh, screenshot của cái app đó thì uh, ở đây mình đã có cái screenshot màu thì trong phần mỗi cái screenshot này chúng ta sẽ uh, design với những cái screenshot uh, cần phải clear thì uh, trên này thì chúng ta cũng cần phải có những title uh, đó là những cái chức năng của app và ở dưới này là cái chụp lại cái màn hình và cái móc cúc của cái iPhone à, của cái Android à, cái smartphone và mỗi cái như thế này thì chúng ta sẽ đồng bộ với những cái mẫu thiết kế như thế này đây là một cái template chuẩn ha để uh, uh, chúng tôi up uh, upload những app lên đấy trong phần này là phần những cái uh, những cái uh, hình này là filter graph thì đây là hình ngang ha đây là những cái kênh những chức năng của app và những cái title à, và đây là cái à, title cái tên app của mình đây là mockup ok còn phần này là cái icon của mình ha và cái tiêu chuẩn icon uh, của app thì chúng ta sẽ design với một cái um, tương tự giống như một cái biểu tượng những logo và chúng ta cần phải có những cái cấu trúc uh, chuẩn uh, theo nguyên tắc bản ok uh, giới thiệu qua về uh, screenshot và uh, cái grab và icon app thì à, mình sẽ upload upload lên từng cái ha đó chúng ta sẽ chọn browse upload lên uh, từng cái một tối đa của screenshot thì ở đây nó gồm có 8 cái uh, screenshot thì các bạn uh, từng dùng 8 cái này chúng ta sẽ upload lên uh, càng nhiều càng tốt ha rồi còn đến phần là icon thì icon với cái tiêu chuẩn của icon đó là 512 x 512 thì các bạn khi thiết kế thì cần phải à, đúng cái chuẩn kích thước này và chúng ta sẽ plot icon lên và upload cái um, à, image này lên Đó. đây ok xong vâng screenshot icon và the graph à, cái hình ảnh rồi trong cái phần dưới này thì chúng ta khỏi cần ha video promotion thì trong phần pre, uh, ờ, promotion uh, video này chúng ta đầu tư uh, sau nếu như cái app của chúng ta lên ngon thì chúng ta cần đầu tư sau ha uh, trong phần uh, type up uh, application thì trong phần này chúng ta sẽ chọn là application ha uh, category thì trong phần um, danh sách này chúng ta sẽ chọn danh sách phù hợp ví dụ cái app này đây là một cái app về à, cái app tiện ích thì chúng ta sẽ chọn cái phần đó là tool đấy ok uh, à, private policy thì là về những cái app mà uh, giống như là app về um, tiện ích uh, tool uh, antivirus vân vân và liên quan đến uh, protect thì chúng ta cần phải có cái um, cái link uh, private policy dạng vào đây hoặc nếu không thì thôi chúng ta chọn tích vào là I do not have a URL và chúng ta chọn là Satrap sau khi chọn à, Satrap thì à, nó tích lên một xanh ở đây ờ, chúng ta sẽ qua cái phần content classification trong phần uh, qua phần content classification này thì um, nó um, nói chúng ta đó là cần phải uh, upload lên cái APK trước đã rồi chúng ta um, điền vào cái phần content ờ, classification sau thì để điền vào cái phần content này thì chúng ta vào phần phía trên đó là version of application chúng ta nhấp vào đây sau khi chúng ta nhấp vào đây thì ờ, trong phần là product version thì trong phần product version này chúng ta chọn là manager Sau khi chọn Manager thì các bạn chọn là Create an Invasion. Trong cái phần ờ, version này chúng ta sẽ chọn Cryon À, trong phần Cryon này thì chúng ta sẽ chọn Profile, à, chúng ta sẽ upload file APK lên trên ờ, Play Store. Ở đây là một cái file APK mẫu chúng ta sẽ upload lên giống như một cái file um, app các bạn đã build xong và rồi các bạn release ra ha trong record ha. Rồi các bạn quay lại cái phần là Content Classification thì các bạn chọn crayon đó trong phần crayon này thì các bạn điền ờ, là cái email của cái tài khoản uh, Google Play thì trong cái phần các bạn điền xong thì các bạn sẽ tích vào một cái um, cái ờ, category uh, để các bạn um, rating cái phần uh, phần phần uh, các bạn điền những cái thông tin cái cái phần um, uh, content uh, classification này uh, mình chọn cái đầu tiên Ừ, trong cái phần này thì là hỏi rất là nhiều về cái phần gọi là hỏi những cái tiêu cực thì các bạn chọn đâu đâu hết ha hỏi ok à, theo kinh nghiệm của mình thì chọn đâu hết cho nhanh ha rồi các bạn chọn save to question vàng chọn style à, này rồi chọn bút xanh này ha rồi thì như vậy cái phần uh, version of the application và phần uh, app store content classification thì trên uh, trong uh, trong ba phần này thì chúng ta đã uh, hoàn thành với phần điền những thông tin và upload thì nó tích lên cái nút màu xanh là ok đầy đủ à, đến cái phần uh, raise and uh, evaluate available uh, ờ, raise uh, ờ, raise and uh, available này thì các bạn um, tích vào chọn cái phần country này thì các bạn chọn available hết tất cả những cái nước trên thế giới mà Google Play có thể là public Đấy. rồi các bạn kéo xuống ha à, khi các bạn kéo xuống thì các bạn tích chọn trong cái phần uh, chưa um, of Children thì các bạn chọn là No bởi vì um, trong những app này thì chúng ta sẽ là dành cho những cái uh, những cái các bạn là từ dưới 13 tuổi được ha uh, ở đây là có phải là tài khoản của bạn có sử dụng quảng cáo hay không thì tương tự chúng ta kiếm tìm trên Google AdSense thì chúng ta có quảng cáo các bạn tiếp vào yes ha ok rồi thì phần dưới cái phần là agreement thì sẽ đồng ý nên thì các bạn chọn qua hai cái đó là content guideline và phần uh, ok chọn hai phần ở dưới rồi xong rồi sau khi chúng ta điền xong về phần này chúng ta xây the grab lại ha à, trong cái phần này chúng ta sẽ điền và nó có tích lên màu xanh như vậy chúng ta đã có bốn dấu tích màu xanh thì như vậy đã à, hoàn thành trong cái phần là publish à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là à, đến cái phần là version of, of application và chúng ta sẽ publish lên mà thôi rồi trong cái phần uh, um, version of the application các bạn vào trong phần manager của product và các bạn chọn phần là edit version à, trong cái phần edit version thì các bạn kéo xuống ha đây các bạn chọn chat à, sau khi các bạn chọn chat thì các bạn à, chọn cái phần launch of uh, development in product version rồi ok